Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, Tiến so kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến bóng đá nha. Thì trong cái video này, Tiến sẽ nhận định phân tích cho anh em cái trận uh, đấu sớm tại uh, uh, vòng 25 La Liga giữa Real Madrid với uh, Espanyol. Thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 20 giờ tối hôm nay nha anh em. Ok, thì trước khi mà đến với cái trận đấu này, Tiến cũng có đôi lời muốn uh, chia sẻ với anh em một chút nha. Thì uh, thì uh,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 đã lấy được ở đâu thì không tiện để Tiến chia sẻ lên đây cho anh em Ok thì nói chung trên cái video á Tiến có nói rõ là các mã kèo mà Tiến đã đẩy lên trên Youtube cho anh em á Thì à, chỉ là những cái mã kèo à, dừng lại ở cái mức mà tham khảo thôi Đấy anh em nhớ nhé những mã kèo tham khảo mà thôi Đấy nếu mà hợp ý trùng máu thì anh em cứ vào Còn không thì thôi anh em có thể vào các mã kèo ngược lại Ok cho anh em <coughs> Còn những cái mã kèo mà chuẩn ấy, kèo VIP này Thì uh, Tiến nói là sẽ xem xét lại khi mà có được cái thông tin chính thức cũng như là cái tình hình ờ, lực lượng của hai đội ra sao à, có cầu thủ nào hiếu cầu thủ nào rồi ra sân với cái sơ đồ gì nói chung là trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng thì tiến sẽ tìm hiểu và soi kỹ lại cái tình hình lực lượng của hai đội cũng như về cái má kèo rồi nếu mà có gì thay đổi thì tiến sẽ đẩy lên trên nhóm cho anh em uh, theo tiến thì tiến cũng phải phân tích soi kèo rất là kỹ thì mới đẩy lên trên nhóm chứ không phải là cho bừa cho bậy anh em đấy uh, tuy bóng đá là không nói trước được cái điều gì hết nhưng mà khi mà có được những cái thông tin quan trọng trước cái giờ bóng lăn anh em thì đấy cũng là một cái lợi thế khi mà à, anh em à, đầu tư vào cái bộ môn minh bóng này đúng không anh em nói tóm lại anh em mà thật sự muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến thì à, cũng như là đầu tư banh bóng một cách mà hiệu quả nhất thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến có để ở phía dưới màn hình trong cái video này này đấy và tiến sẽ cho anh em xem qua về cái nhóm của tiến này đây thì cái nhóm của tiến <coughs> thì mới ngày tối hôm qua thôi tiến đã lên trên nhóm <coughs> nhóm đấy và tiến có đẩy lên ba mã kèo cho anh em vào đó chính là mã kèo Goma chấp 0.25 này cùng với mã kèo MU chấp 1.25 và cuối cùng là mã kèo Sevilla chấp nửa trái cả chặn đấy thì ba cái mã kèo này hồi tối anh em đã hấp đủ ba cái kèo này luôn đó thì những mã kèo mà tiến đưa lên cho anh em tiến đã nói rồi tất cả hoàn toàn là miễn phí chỉ cần anh em vào nhóm thì ờ, tất cả mã kèo tiến sẽ đều gửi lên trên nhóm cho anh em theo mà không cần phải lấy phí lấy lọc lá gì từ anh em hết còn cái chuyện mà anh, anh em mà ăn kèo anh em mà muốn gửi lọc cho tiến hay cái gì đó cái đó là chuyện của anh em còn riêng cái chuyện mà phí vào nhóm thì tiến sẽ không bao giờ lấy một đồng nào hết anh em ok chưa còn à, à, cái điều kiện mà để vào nhóm của tiến ấy thì thì nói chung là rất là đơn giản anh em thứ nhất là anh em phải có một cái à, số vốn nhất định này tầm một hai triệu đủ lên đấy thứ hai là anh em phải chơi chung trang với cái nhóm của tiến đấy chỉ cần mà anh em đạt được hai cái yếu tố này thôi thì thì uh, tiến sẽ cho tất cả anh em vào nhóm luôn vì cái số vốn mà từ một hai củ trở lên tiến mới uh, có thể dễ để chia kèo cho anh em ra vào để kiếm lãi này vì cái lối đá của tiến ấy thường là chơi cái trận đấu đó thường vào cái mã kèo đó và sẽ dằn lại cái mã kèo tỷ số để tránh cái trường hợp mà mà gãy kèo nhưng mà sẽ bù lại sẽ ăn cái kèo tỷ số để gỡ gạt lại cho anh em đấy đúng không chứ anh em cầm vài trăm vào nhóm này rồi xin kèo đó rồi rồi rồi ờ, để đánh bên ngoài hay là uh, hay là là là muốn ăn cao lên vài củ và chục củ thì không có chuyện đó đã xảy ra đâu anh em tiếng khuyên thật anh em á, là anh em nên để cái vài trăm đó mà anh em để lại anh em ăn uống uống cà phê đi đấy chứ còn cái việc mà chơi cùng trang với tiếng thì anh em sẽ có lợi hơn rất là nhiều so với cái việc mà anh em phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì đơn giản thôi anh em chơi danh trang thì luôn có rất nhiều các mã kèo để cho anh em lựa chọn đúng không có thể ra vào tùy thích lúc nào cũng được nè còn nếu như mà tiến lên kèo cho anh em á <coughs> à, nếu nếu nếu mà cái kèo đó mà tầm 15 phút bóng lăn ấy tiếng mà thấy kèo đó nếu mà nó không ổn thì tiếng sẽ báo lên trên nhóm ngay lập tức để cho anh em bán cái kèo đó đấy tự chơi trên trang thì mình có thể vào kèo bán kèo được hết luôn nha anh em tất cả đều là miễn phí tiếng nhắc lại nha tất cả đều là đều là miễn phí hết tiếng sẽ không thu một đồng phí nào từ anh em hết nên anh em cứ yên tâm nhé <coughs> ok giờ thì quay lại với cái trận đấu giữa cái thằng uh, Real Madrid với uh, Espanyol thì trước tiên anh em hãy cùng tiến xem qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái trận đấu này nha à, đây anh em đội chủ sân Real sẽ chấp đội khách với cái mức chấp lần lượt là 1.75 này 1.5 hai hòa cùng với đó là 1.25 đấy rất là nhiều mã kèo luôn còn về mã kèo tài xỉu là 2.5 này 3 hòa 3.25 còn mã kèo chuẩn nhất mà nhà cái đánh giá trận đấu này là 3 2.75 này đấy rồi kèo hiệp 1 người kèo tài xỉu hiệp 1 đó nói chung là rất là nhiều mã kèo để cho anh em lựa chọn còn nhìn vào cái tỷ số cái mã tỷ số mà nhà cái đã đưa ra này với tỷ số 1-0 thì nhà cái đã đánh giá là cái mức cược này là một ăn 6.8 cho tỷ số 1-0 dành cho Real và một ăn uh, uh, 26 cho tỷ số 1-0 dành cho cái thằng Espanyol thì với cái ờ, tỷ lệ kèo này có thể thấy là cái tỷ lệ thắng mà nhà cái đánh giá dành cho Real ấy là gấp 3 4 lần so với Espanyol luôn em. Đó. Và trước khi mà Tiến uh, uh, đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến đã chọn cho anh em ấy thì thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích về cái trận đấu này để để chúng ta có thể đưa ra những cái mã kèo mà có thể nói là chuẩn nhất hợp lý nhất nha anh em đấy <clears throat> thì trước tiên à, tiến sẽ cho anh em xem qua về cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này thì chủ nhà Real Madrid sẽ ra sân với đội hình là 4-3-3 đấy và ở trận đấu này thì thì à, huấn luyện viên Ancelotti sẽ không có được cái sự phục vụ của uh, uh, Ferland Mendy này rồi David Alaba cùng với đó là tiền đạo Karim Benzema đó thì à, ba cầu thủ này do đang dính chấn thương nha anh em nhưng theo tiếng thấy thì hiện tại á, có điều hơi đáng lo ngại dành cho cái thằng Real này vì cái bộ ba tiền đạo uh, uh, Vinicius này rồi uh, uh, Valverde này rồi uh, Rodrigo này thì uh, dường như là cái bộ ba này đang thi đấu nói chung thì cũng đạt ở cái mức là trung bình thôi anh em đấy chứ chưa có cái độ gắn kết cho lắm khi mà những trận đấu gần đây mà tiến theo dõi cái thằng Real đá ấy, thì thì à, à, nó không có cái độ gắn kết này rồi à, tuy là cái thể hiện cái lối chơi là có phần ép săn đối thủ đấy nhưng nhưng mà để tìm kiếm đến cái khung thành của đối phương ấy, thì thì hơi bị bế tắc đó thì cái điều đó cũng dẫn đến những cái kết quả không tốt cho Real ở các cái trận đấu gần đây à, và thêm một việc nữa là tuy là cái dàn tiền vệ của Real rất là mạnh à, nhưng Tony Rudd này rồi à, Luka Modric cũng à, không có còn được cái thể lực sung mãn như cái thời trẻ nữa đấy nên chắc chắn là thằng Real này sẽ gặp uh, ờ, ờ, đôi phần khó khăn trong cái cuộc đối đầu uh, với Espanyol cho dù có một cái đội hình khá là mạnh và áp đảo so với cái đội khách luôn đấy còn nhìn vào đội khách Espanyol thì anh em cũng có thể thấy đội bóng này cũng sẽ ra sân với cái sơ đồ là 433 thì trong đội hình này đặc biệt là tiến thấy là cái uh, tiền đạo mang áo số 9 Zlu này này đấy thì uh, tiền đạo men số 9 này của Espanyol đang có một cái phong độ khá là tốt và đặc biệt là cái tốc độ của cái cầu thủ này à, à, thường dẫn đến những cái pha phản công rất là nguy hiểm luôn và chắc chắn ấy, là Real sẽ phải à, à, rất là, rất là tập trung vào cái cầu thủ này đấy <coughs> thêm một việc nữa là huấn luyện viên Diego Martinez có được à, à, đến 4 sự quay trở lại của các cầu thủ đã bình phục chấn thương à, chỉ riêng mỗi cái trường hợp của Pedrosa sẽ không thể ra sân mà thôi do vẫn còn dính chấn thương đấy và với cái phong độ ờ, và tiến sẽ cho anh em xem qua về cái phong độ của đội chủ nhà Real Madrid đấy thì anh em xem này Real sau khi mà trải qua cái chuỗi mà năm trận thắng liên tiếp này đây năm trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường luôn thì thì ờ, hiện tại ấy, cái trận đấu gần đây của Real nó dường như là đang đánh mất chính mình đó nè và thi đấu uh, có thể nói là thiếu gắn kết với nhau thì anh em xem này sau năm cái trận thắng này thì uh, uh, ờ, Real đã để cho Atletico tầm hòa cầm uh, cầm hòa với tỷ số là một đều ngay trên sân nhà luôn đấy và đặc biệt là trong trận đấu này Atletico còn thi đấu với cái thế là thiếu người nữa anh em đó và tiếp theo thì uh, thằng Real lại để cho Barcelona uh, dẫn trước với cái tỷ số là 1-0 ở trận lượt đi tại cúp nhà vua cũng ngay trên sân nhà luôn đó và gần đây nhất thì uh, Real lại tiếp tục để cho Betis cầm hòa với cái tỷ số là 0-0 tại La Liga đấy thì sau những cái chủ chặn hòa và thua này thì cũng đã khiến cho uh, Real Madrid đang dần bị uh, Barcelona bỏ xa trên cái bảng xếp hạng khi mà hiện tại Real nó chỉ có được 53 ờ, điểm sau 24 vòng đấu này và đứng ở vị trí thứ hai đấy và để cho cái đội đầu bảng là là uh, Barcelona bỏ xa tới uh, 9 điểm cách biệt đó giờ thì uh, Tiến thấy cái cơ hội vô địch La Liga uh, gần như là rất là khó dành cho Ryan nha anh em đấy nhưng mà trước khi nghĩ đâu xa ấy, thì Ryan phải làm thật tốt trước cái đối thủ uh, uh, tại cái trận đấu tối nay để có thể tiếp tục nuôi cái hy vọng dù là nhỏ nhau nhất nha anh em đó thì nhìn vào cái đội khách này thì có thể thấy cái thằng Espanyol hiện thì đang đứng ở cái vị trí thứ hai thứ 13 với 27 điểm sau 24 vòng đấu và phong độ của đội bóng này cũng tương đối ổn uh, đấy tương đối ổn không đến nổi tệ nha anh em ở ba trận gần đây nhất thì thì Edmond cũng đã kiếm được tới 6 điểm sau hai cái trận thắng trước ờ, Onche và Monaca cùng với đó là một thất bại ờ, gần đây nhất với cái tỷ số là 1-2 trước ờ, Valladolid đấy còn xét về chín uh, trận gần nhất tại La Liga thì uh, Espanyol cũng có đến uh, 4 chiến thắng hai hòa và ba thất bại đó thì anh em nên nhớ này Espanyol cũng chỉ là một cái đội bóng mà thuộc cái tầm trung của La Liga mà thôi và những cái kết quả mà đạt được cho đến hiện tại ấy, thì thì tiến thấy tương đối là tốt đó và Espanyol sẽ phải đối đầu với cái thằng à, ryan ở cái trận đấu này tuy là cái đẳng cấp cái trình độ của ờ, ryan có phần là trên lệch so với Espanyol nhưng nhưng nhìn vào cái lịch sử đối, đầu này thì anh em cũng có thể thấy là tuy Real có lợi thế khi mà thắng 3 thua 1 ở 4 trận đụng độ nhau gần nhất nhưng mà anh em cũng phải nhớ là Espanyol cũng từng thắng được Real rất là nhiều lần trong uh, trong quá khứ ấy và với cái cuộc đua trụ hạng của ờ, giải đấu La Liga hiện tại này đang bước vào cái giai đoạn rất là căng thẳng luôn à, căng thẳng hơn rất nhiều so với cái việc mà đua đua cái ngôi vô địch thì à, chắc chắn là Espanyol sẽ thi đấu à, hết mình với hơn 100 trăm sức lực đấy để mang về ít nhất là một điểm trước Real Madrid để à, tránh cái trường hợp mà rơi vào cái nhóm nguy hiểm đó đúng không anh em vì hiện tại Espanyol tuy là đứng ở vị trí hướng, hướng 13 với 27 điểm nhưng cái vị trí gần nhất nhóm cầm đèn đỏ là Almeria cũng đã có đến 25 điểm rồi đấy tuy là cách biệt năm bậc trên bảng xếp hạng luôn nhưng mà mọi thứ sẽ thay đổi chỉ bằng một cái trận đấu thôi anh em đó và xét về mọi yếu tố cũng như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đã đưa ra thì uh, tiến có phần nghiêng về phía Espanyol uh, nhiều hơn nha nhưng mà ở hai trận gặp nhau gần nhất ở hai trận gặp nhau gần nhất thì thì uh, cái thằng Real cũng đã thắng cách biệt Espanyol uh, đến 3 4 bàn thắng. Nói chung thì cái kèo này để chọn cái đội thắng ấy, thì sẽ rất là khó luôn. <clears throat> Đấy vậy cho nên Tiến sẽ chốt cho anh em uh, một cái mã kèo mà dễ húp nhất trong cái cuộc đối đầu này. Đây, Tiến sẽ đẩy lên cho anh em là uh, mã kèo tài gốc 8.5 cả chặn. Ok, chỉ duy nhất một cái mã kèo này thôi nha anh em. Thì với cái lối chơi tấn công mạnh mẽ của cái, cái thằng Real này. Đấy, và và uh, uh, cái cái lỗi phòng ngự phản công cực khó chịu của Espanyol thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều cái quả phải góc trong cái cuộc đấu đầu này và anh em cũng đừng quên là ở ba trận ờ, ở ba trận đối đầu nhau gần nhất này đây thì ở ba trận đấu này cả hai đội cũng đều kết thúc trận đấu với cái mã là tài góc hết cả ba luôn thì đều kết thúc trận đấu với từ 10 góc trở lên đấy thì ok đây chỉ là cái ý, ý kiến riêng của tiến mà thôi nếu mà anh em thấy hợp thấy trùng ý thì anh em vào còn ờ, không thì anh em có thể đánh ngược lại và tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha anh em những anh em anh em nào mà đang xa bờ thua tha và thật sự mà muốn gỡ gạt muốn đầu tư một cách hiệu quả nhất vào cái bộ môn bên bóng này thì cứ mạnh dạn liên hệ cho tiến ngay nhé tất cả đều là miễn phí thôi đấy à, và à, à, trước khi kết thúc video thì tiến quên nói với anh em là à, ở cái kênh tiến bóng đá này tiến cũng đã lên video cho anh em hai trận đấu tại giải u 20 tứ kết ở ngày 11 đấy trận đấu giữa iran với iraq này rồi giữa à, đây tiến cập nhật lại đây trận đấu giữa Real Madrid và trận đấu giữa Uzbekistan với Úc đấy thì trận đấu này tiến đã lên ở cái kênh tiếng bóng đá nếu như mà anh em tìm không ra cái kênh này do tiếng máy lọc ấy thì thì anh em có thể vào cái kênh tiếng số kèo chỉ cần kéo xuống một tí thôi là sẽ thấy kênh tiếng bóng đá đấy anh em chỉ cần bấm vào là sẽ thấy các kèo mà tiến đã lên video này và đừng quên là ấn cái nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá nha anh em cũng như là ấn thêm cái nút là đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo luôn ok tiến cũng uh, xin chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư